Xin chào anh em à, Hiện nay anh em đến sân chơi người ta Anh em đưa nắp đĩa quân hộp vào thì rất là khó Đấy, cái clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái sản phẩm mới nhất của năm 2020 Thì với cái sản phẩm này nó sẽ giúp anh em đến sân chơi người ta Đấy, anh em không luồn được nắp đĩa quân hộp vào Đấy, thì anh em chỉ cần là chạm tay vào hộp là em có thể chơi được Thì với cái sản phẩm này anh em có thể áp dụng vào sân chơi tài xỉu cũng được và sân chơi bầu cua cũng được em nhé cụ thể nó là báo dung mặt cho nên là anh em có thể áp dụng vào tài xỉu hay bầu cua đều được em nhé đây tôi chuẩn bị cho một số hột trợ đây tôi sẽ lấy mấy một bất kỳ này ra tôi thử luôn nước muối cho nha thì anh em biết rồi nếu mà quân hột trợ anh em thử nước muối này thì chắc chắn nó sẽ nổi em nhé đấy thì à, đối với cái sản phẩm này đấy thì em có thể áp dụng trên tất cả các loại hộp em nhé em không cần quan tâm sân chơi đó là sử dụng hộp gì hay nắp đĩa gì em ạ anh em chỉ làm sao ấy, đấy anh em khéo léo anh em à, chạm tay vào hộp của chúng ta là em có thể chơi được đây tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ em nhé thì đây nó là cái sản phẩm mới nhất đấy thì là cái clip này tôi cũng à, muốn uh, chia sẻ với anh em để anh em có thể uh, biết về nó để anh em nào đam mê thì em có thể tìm hiểu và áp dụng vào sân chơi của mình đây sau đây tôi cũng chứng minh với anh em nắp đĩa quần hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi thanh ngân châm này thanh ngân dương trắng thì rất là hít anh em nhé đây hột không hít đây đấy, đĩa vậy anh em nhé nắp đây thì như em biết rồi nếu nó là nắp đĩa quân hột công chuyện đấy anh em thử nâm châm đấy thì chắc chắn sẽ hít anh em, đây đĩa rất là trong nhé đĩa xoay xuyên này hoàn toàn là bình thường hột không vậy nhé đấy rất là trong đây rõ nắp đây đấy anh em cứ lưu ý tôi nắp đĩa quân hột mà soi xuyên thì chắc chắn là đồ bình thường em nhé là đồ chợ anh ạ à. đấy thì sau khi chứng minh em nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn bình thường thì à, tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bộ đồ này thì đây nó là một bộ đồ cảm ứng báo dung nó sẽ bao gồm một nội thuốc cảm ứng báo dung em nhé và một máy báo dung Đấy, thì cái máy này rất là nhỏ gọn này nó bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được khoảng cách của máy tới cái bộ hột là 3 mét quay đầu em nhé em không nên ngồi quá xa Đấy. cách chơi rất là đơn giản thôi ai cũng phải chơi được em nhé chỉ cần là anh em treo nhóm làm sao mà anh em à, áp dụng vào sân chơi của mình là được em nhé thì em lưu ý tôi đối cái này là báo dung mạnh cho nên là anh em nên bôi vào ba mặt à, lục hoặc ba mặt nhất anh em nhé bầu cua thế thôi anh em sẽ bôi vào ba mặt đồng nhất cho tôi vì khi đây là báo dung mặt khi cái mặt đấy nó ngửa lên thì nó sẽ báo dung cho biết còn nó không ngửa lên thì nó sẽ không dung anh em nhé đấy đây, anh em bôi dùng một chút đầu tay này đấy, em xoa đều vào tay đi đây em rõ đấy, em chạm vào ba của người ta đấy, vậy là ok thì cái thuốc cảm ứng này đấy nó có thời lượng sử dụng hai tháng các anh em nhé thì sau khi anh em uh, bôi thuốc vào thì nó có thời gian sử dụng là 3 tiếng hết 3 tiếng anh em muốn chơi thêm thì em bôi thêm nhé đây em rõ đấy sau khi tôi chạm thuốc vào hoàn toàn là bình thường nhé không hề có tăng tích gì đây thử luôn nâng châm cho anh em nâng châm không hít anh em nhé đấy tôi sẽ bật máy lên và test thử cho anh em đấy thì anh em lưu ý nhé đây là báo dung mặt và vừa tôi đã bôi vào ba mặt lục thì khi có lục thì máy sẽ báo dung còn không có lục máy không dung em nhé như tiếng này đây máy không dung đây thì anh em có thể đánh chỉ của tôi anh em nhé đấy, không có lục đấy không có lục là chỉ có này đấy, cách chơi rất đơn giản thôi khi có lục là dung đấy máy báo dung anh em đánh lục đánh tài với tôi đấy như tiếng này đây máy không dung anh em tiếp tục là đánh chỉ của tôi không lục anh em nhé đấy thì tiếng này tiếng phản thì nó có 10 phần trăm phản đấy, anh em có thể là gỡ tiếng khác đấy, anh em có thể là đánh nục đánh à, đánh đây đánh xỉu thì phản còn những cái tiếng khác anh em sẽ nục đánh tài tôi anh em nhé đấy, bầu cua thế luôn đấy bầu cua nó sẽ báo dung cho em biết anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy tiếp tục không dung thì em đánh xỉu của tôi xỉu này đấy không có đủ này rất là ok nhé đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được em nhé không cần à, quan trọng cái vấn đề đó như thế này đây, tiếp tục phái không dung anh em đánh xỉu của tôi đấy, không có lục nhé đánh xỉu này đấy xỉu này 10 nút này rất là ok nhé đấy cái đồ này rất là hiệu quả rất là chuẩn xác anh em ạ đấy máy không dung đây anh em lại đánh xỉu của tôi chắc chắn là xỉu rồi đấy xỉu này 10 nút này rất là ok nhé đồ thì chuẩn xác 100% nên em yên tâm thôi cái này anh em là không may thì em vào 10 phần trăm phản phản là cái gì 611 612 hay 622 613 thì em phải chịu thôi như cái tiếng này đây máy báo rung đây anh em đánh lục cái tài tôi chắc chắn là vẫn lục người anh em nhé Đấy, 11 nút này lục tài này rất là ok nhé đấy thì anh em ờ, có thể áp dụng vào sân chơi tài xỉu hay sân chơi bầu cua đều được rất là hiệu quả anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo không dung anh em đánh à, xỉu tôi chắc chắn là là không có lục rồi anh em ạ xỉu này rất ok nhé Đấy, máy thì rất là chuẩn xác luôn sóc xong hai ba giây là máy đã báo cho em biết nhé đấy như cái này đây máy báo rung đây em đánh lục đánh tài tôi chắc chắn là có nục đấy ạ lục tài này, rất là ok nhé đấy, chắc cho em tiếng cuối đấy đồ rất là hiệu quả đồ mới nhất hiện nay đấy anh em ạ máy báo dung đây anh em đánh nục đánh tài tôi khẳng định anh em một trăm phần trăm là có nục tài anh em nhé đấy nục tài này, rất là ok đấy thì anh em quan tâm tới cái bộ ờ, sản phẩm mới nhất của năm 2020 này để anh em áp dụng vào bộ môn tài xỉu hay bầu cua thì em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em thì với hai công nghệ này nó sẽ phù hợp cho các anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới em không nguồn được đồ vào anh em nhé thì em cố gắng theo dõi clip này đấy thì tôi chuẩn bị cho em là cái nắp này và cái đĩa và một số quân hỗ trợ đây tôi sẽ lắp lên và lấy ba hộp bất kỳ Đấy, em lưu ý này cách chơi này đấy hộp gì cũng được lắp đĩa thì cũng được anh em nhé đấy ok tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ đấy trước tiên thì tôi xin phép chứng minh em là cái lắp đĩa quân hộp của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi nâm châm đây nâm châm trắng nâm vít nhé đấy. ok chưa nam châm hột và đĩa không hít ra lắp đây hoàn toàn bình thường anh em nhé đây là hai công nghệ mới nhất 100% không để lại cái tăng tích gì anh em nhé đấy rõ? ok lắp đây lắp soi xuyên nha đấy. những bước kiểm tra cũng khá là quan trọng anh em cố gắng kiểm tra thật kỹ trước khi chơi cho tôi thì cái công nghệ có như thế nào đấy, tôi sẽ chia sẻ với anh em thì đây nó sẽ bao gồm là một lọ thuốc cảm ứng báo dung và một máy báo dung đấy cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp gạch em có thể để đâu cũng được rất dễ dàng ngụy trang vào trong người em nhé cái thuốc cảm ứng báo dung này là một trăm phần trăm là không tan sẽ bao cho người ta thử thoải mái anh em nhé lâm châm không hít và bao tất cả các máy dài em biết rồi hiện nay em đến sân chơi bao giờ trước khi chơi ấy, người ta cũng sẽ đưa ra một cái máy giả người ta sẽ giả em nhé thì cái máy này nó sẽ bao tất cả máy giả đấy chỉ có máy của anh em mới bắt được tần sóng của thuốc cảm ứng này em nhé đây nó là công nghệ mới nhất em ạ cách chơi rất đơn giản thôi em bôi cho tôi một chút thuốc đầu tay này và xoa đều đầu tay lên là em rõ tay tôi hoàn toàn bình thường đi nhé đấy em có thể là bôi trước 5 đến 10 phút và em sẽ chạm vào một bầu cua cho tôi Đấy, chạm một mặt của một hột thôi nhé vì cái này là báo dung 6 mặt nó sẽ báo dung cho anh em từng nhịp dung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua đây tôi đã bôi vào mặt bầu đây anh rõ Đấy, cái mặt này hoàn toàn bình thường nhé này ngâm trông không vào hít này ok chưa anh em Đấy. Đấy, cách chơi rất đơn giản nhé anh em chỉ cần bật máy lên Đấy, và để trong người cảm nhận cái nhịp dung của nó tôi sẽ test thử cho anh em nhé thì anh à, em lưu ý này từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua anh em cần tư vấn cứ liên hệ trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho anh em với hai nhịp rung này thì tương ứng với con bầu anh em đánh bầu với tôi anh em nhé hai bầu là rất là ok đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé đấy thì em thực sự quan tâm thì liên hệ với tôi đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ chia sẻ đấy với một nhịp rung này tương ứng với con nai em đánh nai với tôi một nai này rất là ok Đấy, đồ này là đồ 100 phần trăm không để lại bất cứ tăng tích gì anh em có dành được bao nhiêu tiền thì cũng yên tâm ra về thì không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra anh em nhé với với bốn nhịp rung như này thì anh em đánh cua cho tôi chắc chắn là có cua anh em nhé hai cua này rất ok đây tôi sẽ cầm trên tay đây, cái máy này rung rất êm nên anh yên tâm anh em để trong người một mình anh em cảm nhận cái cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con gà anh em lấy gà hay tôi gà này hai gà ok đấy, nắp đĩa quân hột gì cũng được anh em nhé hột trò hay hột công chuyện hay hột xốp em không cần quan tâm anh em chỉ cần khéo léo chạm tay vào hột để làm sao để cái thuốc cảm ứng đấy ở đầu tay mình nó bám trên bề mặt của hột bầu cua là nó sẽ báo cho em biết như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con tôm anh em tôm tôm một tôm này rất là ok đấy. Đấy, máy báo rất là nhanh sóc xong hai ba giây là máy báo cho em biết nhá rất là đơn giản thôi như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là con nai anh em nai tôi một nai này rất là ok đấy thì anh em nào quan tâm tới cái đồ chơi bầu cua này anh em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em em cố gắng là nên tìm hiểu và sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài xỉu không trang này để áp dụng vào các sân chơi của mình anh em nhé đấy chị anh em tuyệt đối không nên chơi 5 năm thì hiện nay ấy, có rất là nhiều đồ chơi câu chuyện hiệu quả cho nên anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em là người thua cuộc anh em nhé đấy tôi sẽ xé bao ra thế nhưng em ba thì hoàn toàn bình thường đây Đấy, hoàn toàn bình thường nhé đây đây tôi sẽ thử nâng châm cho anh em này đấy nâng châm không hít cho em nhé rất ok